Cây cà gai leo được biết đến với công dụng hỗ trợ và điều trị các bệnh về gan hiệu quả, đặc biệt là sơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao. Trong đông y, cây cà gai leo có vị hơi the, tính ấm, có tác dụng chữa đau lưng nhức xương tán phong thấp, đồng thời giúp tiêu đờm trừ ho giảm đau cầm máu, trị rắn cắn, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Cây cà gai leo phân nhiều cành, cành non tỏa rộng có rất nhiều gai cong, hoa cà gai leo màu trắng và màu tím. Quả mọng, cuốn dài hình cầu khi chín, vỏ màu đỏ. Cụ thể các bộ phận của cây cà gai leo dùng để làm thuốc như rễ cây, thích gia căng, thành phần chính là alkaloid, tinh bột, lavonoid, dây cà gai leo, thích gia đằng, alkaloid là thành phần chính của dây. Cà gai leo có tác dụng với gan như thế nào? Cây cà gai leo có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong điều trị bệnh gan như sơ gan, viêm gan, nóng gan, gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao. Chữa bệnh sơ gan, viêm gan nhất là viêm gan B bằng cây cà gai leo. Theo đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, chủ nhiệm khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên bệnh nhân viêm gan, đặc biệt là viêm gan B mãn tính. Kết quả sau 3 đến 6 tháng sử dụng 100% bệnh nhân đều hết các triệu chứng của bệnh gan. Qua xét nghiệm một số trường hợp âm tính với virus ngăn ngừa được tiến triển của bệnh gan. Cà gai leo chữa nóng gan Nóng gan không phải là một bệnh lý nhưng nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nếu không kịp giải độc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nóng gan như chức năng gan hoạt động của các thể tạng yếu, không phải không thải được độc tố ra ngoài. Uống nhiều thuốc trong giai đoạn điều trị bệnh, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá nhiều, làm việc trong môi trường nóng bức ô nhiễm, Đối với những người bệnh nóng gan, có thể dùng cà gai leo không chỉ tốt cho người bệnh viêm gan, sơ gan, cây cà gai leo còn giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan hiệu quả. Theo các chuyên gia, uống nước cà gai leo hàng ngày sẽ giúp giảm nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt là khi ăn đồ cay, nóng, cà gai leo sẽ giúp bảo vệ gan rất mạnh. Bạn có thể dùng cà gai leo như trà thảo dược và uống thay nước hàng ngày để không lo tác dụng phụ của cà gai leo. Bạn có thể dùng sản phẩm chiết xuất toàn phần. Giải pháp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ bằng cây cà gai leo. Nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ là do chế độ ăn uống không hợp lý, nhiều chất béo nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến các chức năng khác của cơ thể và uống nước cây cà gai leo là giải pháp hữu nhiệm giúp giảm lượng mỡ trong gan. Theo nghiên cứu, hoạt chất alkaloid có trong thảo dược này giúp tăng cường chức năng gan, hạn chế men gan tăng cao và mỡ trong máu. Cách dùng cây cà gai leo chữa bệnh gan như thế nào đang được nhiều bệnh nhân quan tâm. Bởi đây là yếu tố quyết định tới việc hiệu quả điều trị bệnh. Chính vì thế người dùng phải tuân thủ theo đúng liều lượng mới đem lại kết quả như mong muốn. Định lượng cà gai leo dùng phù hợp nhất với người mắc bệnh về gan khoảng 50 đến 60 g trên người trên ngày. Người dùng có thể thực hiện theo hai cách là hãm nước hoặc sắc nước uống như sau. Cách hãm nước cây cà leo. Đây là cách dùng phù hợp với những người không có nhiều thời gian rảnh. Với định lượng trên đem rửa sạch và đun sôi, sau đó cho thêm 700 đến 800 ml nước sôi, thời gian hãm 25 đến 30 phút trong bình giữ nhiệt. Đổ nước đã hãm ra cốc và uống hàng ngày. Cà gai leo sắc, nước uống, rửa sạch 50 đến 60 g cây cà gai leo. Có thể dùng cả rễ và thân, đem đun sôi với 1,5 lít nước, duy trì thời gian sôi để lửa nhỏ trong khoảng 15 phút. Chắc nước ra uống hàng ngày thay nước lọc. Tốt nhất nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nước sắc cà gai leo thơm ngon, rất dễ uống, vì thế chúng ta có thể dùng uống trà hàng ngày vừa giúp điều trị bệnh và bảo vệ sức khỏe. Vì thế chúng ta có thể dùng như uống trà hàng ngày vừa giúp điều trị bệnh và bảo vệ sức khỏe. Tác dụng của cây cà ga leo với các bệnh khác Tác dụng của cây cà ga leo với các bệnh khác Ngoài công dụng giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như sơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, cây cà gai leo còn được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau như chữa tê thấp, đau lưng nhức mỏi, điều trị chứng ho, khan, hen suyễn, hỗ trợ điều trị bệnh dị ứng cảm cúm, đau khớp, thấp khớp, giải độc do nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc lá, chữa gắn cắn, ho do viêm họng, chữa sâu răng hiệu quả. Với những công dụng như vậy, cây cà gai leo hiện nay được nhiều chuyên gia đầu ngành nghiên cứu và đưa vào sử dụng rất khá rộng rãi. Các bài thuốc dân gian hay từ cây cà ga leo, ngoài việc Ngoài việc phân vân về tác dụng của cà ga leo, nhiều độc giả cũng rất quan tâm đến bài thuốc dân gian từ cây cà ga leo, trong đó phải kể đến 3 bài thuốc chính dưới đây. Cây cà ga leo với mật nhân và xả đen. Lương y Hà Văn Tiêu, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội đã giới thiệu bài thuốc từ cây cà ga leo Cụ thể thành phần bài thuốc như sau. Cà gai leo 50g, cây xả đen 30g, rễ cây mật nhân 10 đến 15g. Cách thực hiện đem rửa sạch tất cả sắc với 1,5 lít nước trong 30 phút và uống hết trong ngày. Bài thuốc có vị hơi đắng, mùi thơm nhẹ dễ uống. Theo lương y Hà Văn Tiêu, ông đã áp dụng bài thuốc này cho nhiều bệnh nhân bị viêm gan B, C và kết quả đem lại rất khả quan. Cách dùng cà gai leo với bán chi liên và cây an so. Bài thuốc này đặc biệt hiệu nghiệm với các trường hợp sơ gan, sơ gan cổ trướng. Nguyên liệu chuẩn bị cà gai leo 50g, cây bán chi liên 15g, cây an so 30g. Hướng dẫn sắc nước, các vị thuốc trên đem rửa sạch và sắc với 1 lít nước đun sôi để rửa nhỏ 10 phút thì chắc ra và chia làm 3 lần cho người bệnh uống. Nên uống theo 3 thời điểm, sáng, trưa, tối, sau bữa ăn. Nếu người bệnh không thể uống nhiều nước thì có thể sắc cạn hơn. Dùng vỏ cổ lam với cà gai leo Sự kết hợp giữa cà gai leo và vỏ cổ lam có tác dụng giúp hạ men gan, trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả. Các dùng cụ thể như sau. Cà gai leo 50g, vỏ cổ lam 30g. Đem cả hai hãm với 1 lít nước sôi trong bình giữ nhiệt khoảng 30 phút thì uống. Dùng liên tục trong khoảng 1 tháng. Khi đi khám, bạn sẽ thấy lượng mỡ trong gan giảm rõ rệt. Như vậy có thể nói cây cà gai leo mang lại rất nhiều công dụng với sức khỏe con người, không chỉ giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, thảo dược này còn mang lại hiệu quả chữa các bệnh khác. Sự thật tác dụng phụ của cà gai leo không hề nghiêm trọng như trong lời đồng thổi.